Mỹ thượng xin kính chào quý vị khán giả <clears throat> và các bạn thân mến thì à, hôm nay uh, Phạm Hướng sẽ chia sẻ cho quý vị về phong thủy nhà ở của tuổi 1993 Lam Mạng và Lữ Mạng nhé đến với à, xin chào quý vị đã đến với kênh phong thủy nhà ở Phạm Quang Hướng thì ở cái kênh này thì Phạm Hưởng luôn luôn chia sẻ cho quý vị về vấn đề là phong thủy nhà ở cho tuổi của từng tuổi của 12 con giáp cung sinh cung phi à, hướng nhà xây theo hướng mệnh của mình Đấy. rồi là hướng nhà bếp nhà tắm năm nào được tuổi xây nhà Đấy, màu sắc phong thủy của chính bản mệnh mình là gì thì ở đây phòng hướng sẽ chia sẻ hết cho quý vị luôn để cho quý vị biết nắm bắt được thì 1993 Lam mạng và Lữ mạng là quý dậu thứ nhất cái cung mà cung tử vi hay còn gọi là cung sinh cái cung tử vi này á, là để thứ nhất là để xem lá số tử vi trọn đời của chúng ta thứ hai là cái cung tử vi này để xem tuổi vợ chồng đấy rồi cái cung còn cái cung phi bắt chặt nó lại khác cái cung phi bắt chặt của chúng ta đó là để làm gì để chúng ta cái lại như là cái ờ, lại cái vận mệnh của chúng ta theo hướng phong thủy của bản mệnh mình đấy chúng ta sẽ xây nhà theo hướng bản mệnh mình phải tìm được cái ờ, mệnh cung phi bắt chặt của chúng ta ở trong cái bát quái thì chúng ta mới biết được là mình là con nhà hướng đông hay con nhà hướng tây để làm gì để chúng ta xây nhà theo hướng mệnh của mình mà khi chúng ta mà đã lựa chọn được cái hướng hợp với mệnh thì nói chung làm ăn nó rất là phát tài phát đạt gặp nhiều sự may mắn mưu sự dễ thành thế còn chẳng may mà chúng ta mà cứ hướng nhà mà không hợp với mình thì nó đem mình rất là nhiều rắc rối cản trở công việc cản trở tình duyên Đấy. rồi là nhiều cái không hay nó sẽ đặt xảy đến nên là ở đây cái kênh phong thủy nhà ở phạm quang hướng này thì phạm hướng luôn luôn chia sẻ cho quý vị nắm bắt được phong thủy nhà ở của chính tuổi chúng ta để chúng ta cãi lại làm sao cho biết để mà chúng ta làm sao để mà cái ngoại cắn hiện nay thì nói chung là cái ngoại về cái ngoại cắn đó, nó tác động đến đời sống con người rất là nhiều nên là phòng hướng làm cái cân này chia sẻ cho quý vị chúng ta sử dụng cái ngoại cắn đó tác động chúng ta thì chúng ta sử dụng phong thủy và ngoại cắn đó chúng ta sẽ làm theo hướng mệnh của chúng ta nó đem lại cái sự may mắn rồi sự tài lộc cho chúng ta và tránh được những cái rủi ro trong cái mối quan hệ vợ chồng trong cái mối làm ăn trong cái vấn đề tài chính về cái đường thăng tiến của chúng ta nhé rồi thì đó thì uh, Lam và Lữ đều là cung chấn cả 1993 quý dậu nhé Lam Lữ đều là cung chấn cung sinh nhé đấy cung nó cung xem xem tử vi trọng đời và xem tuổi vợ chồng thế còn cung phi bắt chặt những phí bắt chặt thì đề phòng hưởng chia sẻ luôn. Thì bây giờ 1983 à 1993 thì quý vị thấy 1993 này chúng ta chia cho con số 9. Cái con số 9 là đó là cái con bắt chặt đó. Số 9 ở trong cái bắt chặt. Cái quái đó. Thì nó sẽ ra như thế này. 221,4 thì quý vị lên lấy cái con đằng sau dấu phẩy nhé nếu chẳng may mà quý vị mà chia hết cho 9 thì quý vị nên lấy con số 9 còn đâu quý vị mà chia 9 mà có, có, có con nó nó có số lẻ đằng sau số phẩy chúng ta lấy cái con đằng sau số phẩy đó là con số 4 lấy con số 4 để làm cái gì Phạm Hướng chia sẻ luôn lấy cái con số 4 chúng ta tra vào cái bảng này chúng ta tra vào cái bảng bắt chặt này bắt chặt con lam thì tra bảng lam lữ thì tra bảng lữ để chúng ta tìm được cái phong thủy hướng nhà hướng mệnh của 9 tuổi của chúng ta nhé rồi thì số 4 của bên ờ, bên Lam là gì bên Lam con số 4 ở đây đó là cung đoài bởi vì là con số 4 là cung đoài thì cung đoài ở đây thì nó là con nhà hướng Tây này nó là con nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Mệnh nhé chánh Tây Tây Nam Tây Bắc và Đông Bắc nhé. đây là 1993 quý dậu Lam mạng con nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Mệnh nhé đấy thì xây nhà quay nhà về những hướng này và hướng nhà tắm và hướng bếp cũng vậy luôn nhé đấy rồi tiếp theo thì cha bảng bên nữ là sao cha bảng bên nữ ở đây cái con số 4 nó làm ở bên đây đó là cung cấn này quý vị nè con số 4 ở đây đó là cung cấn nè thì cung cấn thì quý vị là cha bảng vào đây cha bảng cung cấn nó làm ở chỗ là cung cấn ở đây đó là hướng đông bắc các bạn nhé cung cấn đó là hướng đông bắc cũng cũng thuộc tây tương mệnh luôn nhé đấy rồi là ờ, tây nam ờ, tây bắc và chắn tây nhá lam và nữ đều thuộc quân nhà hướng tây thuộc tây tứ mệnh thì 1993 quý dậu ở đây thì nó lại là cái mệnh cái mệnh của, của mình đó là kiếm phong kim nhá cái mạng là kiếm phong kim kiếm phong kim ở đây đó là mạng kim thì mạng kim về màu sắc phong thủy của mình là như thế nào phòng hướng chia sẻ luôn thì mạng kim của mình ở đây đó là cái màu phong thủy màu sắc phong thủy của chúng ta đó là màu vàng màu lâu đất rồi là màu trắng màu xám màu nghi nhé bị khắc kỵ bởi màu đỏ hồng tím nhé thì chúng ta nên sử dụng cái màu sắc phong thủy này để làm gì để sơn cửa nhà sơn nhà sơn cổng mua xe hoặc là sử dụng những cái màu sắc phong thủy về trang sức vòng phong thủy như thế này đó thì khi chúng ta sử dụng đúng màu phong thủy của chúng ta thì nó đem lại rất là nhiều may mắn cho chính bản mệnh chúng ta nhé đấy tuyệt đối mạng kim này không sử dụng đỏ hồng tím nhé rồi rồi thì uh, tiếp theo phạm hướng là chia sẻ tiếp theo như thế này chia sẻ luôn cho quý vị luôn về cái bốn uh, hướng nhé bốn hướng tốt nhất của quân nhà Hưng Tây nhé tại vì 1993 này là quý dậu nam và nữ đều là quân nhà Tây Tư mệnh thì Phạm Hướng chia sẻ ý nghĩa của bốn hướng và chọn trong bốn hướng hướng nào tốt nhất hướng nào tốt thứ nhì hướng nào tốt thứ ba và hướng nào tốt thứ tư thì Phạm Hướng chia sẻ cái hướng tốt nhất của chính của của chúng ta đó chúng ta đó là hướng Tây Bắc hướng Tây Bắc ở đây đó là hướng sinh khí nhé hướng sinh khí đấy còn hướng đẹp thứ hai đó là hướng tây nam là hướng thiên ni và hướng thứ ba đó là hướng diên liên là đông bắc và hướng cuối cùng đó là hướng phục vị là hướng chắn tây nhá đó là bốn hướng tốt rồi khi chúng ta biết được cái mệnh của chúng ta con nhà hướng tây rồi thì dĩ nhiên làm sao thì chúng ta đi tìm một miếng đất hoặc là tìm một cái ngôi nhà để chúng ta mua để cho hợp mệnh chúng ta rồi thì bây giờ chúng ta đi tìm thì à, nếu chúng ta tìm được rồi khi chúng ta mua được cái miếng đất thuộc hợp với mệnh của mình là con nhà hướng tây thuộc tây tương mệnh rồi cái vấn đề còn lại đó là xây nhà xây nhà thì quý vị phải chọn cái năm xây nhà chứ không phải là năm là cũng xây được người ta thường nói cái năm được tuổi xây nhà tại sao nó gọi là năm được tuổi xây nhà tại vì như thế này cái năm được tuổi xây nhà là nó không phạm vào ba điều như sau nó không phạm vào tam tai cũng không phạm vào hoàng ốc cũng không phạm vào kim lâu thì khi quý vị không phạm vào ba cái điều này thì đó gọi là cái năm quý vị được xây nhà năm được xây nhà nó không có xấu của là năm tốt để mà xây nhà nhé rồi tiếp theo khi chúng ta đã có được cái năm xây nhà tốt rồi thì chúng ta chọn cái tháng xây nhà làm sao chúng ta có thể chọn được một cái tháng một cái tháng nào tốt Phạm Hướng chia sẻ cho quý vị luôn trong 12 tháng mà đã được cái năm xây nhà đó rồi 12 tháng tháng nào quý vị cũng có thể động thổ xây nhà được nhưng lưu ý một điều là lên xem lịch âm và quý vị xem ở trong lịch âm từ tháng 1 từ tháng riêng cho tới tháng 12 thì dĩ nhiên là có 12 tháng và chúng ta chọn đại một tháng chúng ta thích làm tháng nào thì làm ví dụ như chúng ta làm tháng 6 thì quý vị mở cái cuốn lịch âm ra xem trong tháng tháng 6 đó có những ngày nào có giờ hoàng đạo nhé có những giờ thì trong một tháng đó nó sẽ có 4 ngày hoặc là 6 ngày có giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo và quý vị biết là hoàng đạo là gì và hắc đạo là gì chưa hoàng đạo đó là cái giờ khung giờ tốt giờ đẹp giờ của thần giờ của thần thiện cai quản còn cái giờ hắc đạo đó là giờ của thần ác cai quản thần xấu cai quản đấy thì bây giờ mà khi chúng ta chọn được cái giờ hoàng đạo rồi giờ đẹp rồi của thần tốt cai quản thì chúng ta sẽ chọn cái khung giờ đó để chúng ta làm lễ động thổ thế tại sao chúng ta lại nói là có thần ác thần tốt ở trên thiên đình nói chung là ở cõi tiên thì người ta cũng có người cũng có thần tốt và thần xấu cả để ta cai quản tùy lĩnh vực của ta thần tốt thần xấu đều có như ở dưới trần gian nhưng chúng ta cũng có người tốt và người xấu nó cũng đều có hai mặt như gọi là âm dương nó trái ngược với nhau nhá ở đâu có thế thôi trên trời nó cũng có âm dương ở dưới đất cũng âm dương đó, đều có sự trái ngược nhau người tốt người xấu thần tốt thần xấu thì khi chúng ta chọn được cái giờ hoàng đạo của thần tốt cai quản rồi thì chúng ta làm một cái lễ quý vị sắm một cái lễ để mà làm lễ tại cái miếng đất tại cái miếng đất mà chúng ta muốn xây nhà đó làm lễ ở đó Đấy, chọn đúng ngay khung giờ của hoàng đạo thì khi chúng ta chọn vào cái khung giờ hoàng đạo thì chúng ta làm lễ thì mưu sự dễ thầm cầu gì sẽ được đó nếu mà quý vị mà chọn cái giờ hắc đạo là thần xấu của anh mà quý vị làm lễ là xong rồi rất xấu nhá đúng vào cái giờ giờ hắc đạo rất là xấu nên là mưu sự không thành nhé ước nguyện không được trọn vẹn nhé đấy thì đó là phạm hướng chia sẻ cái nguyên lý như thế tốt hay tốt hay hay hay xấu do chúng ta tự chọn phải nắm bắt được cái khung giờ rồi khi chúng ta chọn được cái khung giờ hoàng đạo chúng ta làm lễ khi chúng ta làm lễ xong rồi thì chính chúng ta là người động thổ tại ngay miếng đất đó khi chúng ta làm lễ chỉ chỉ có một mình ta ở trong khu vực đó để chúng ta động thổ thôi đừng cho ai lén phén ở cái khu vực đất đai đó mà chẳng may mình đang làm lễ mà có người khác bước chân vào cái khu vực đất đai của mình mà cầm cuốc cầm sẻng là xong rồi là không có tốt cho chúng ta nhé phải người được tuổi thì mới được động thổ thế rồi quý vị khi chúng phi quý vị cầm cuốc cầm sẻng cuốc vài ba cuốc đất trong cái miếng đất đó hoặc là sới vài ba sới sẻng trong cuốc đất đó là được rồi thế là xong rồi phần còn lại là để cho thợ nó làm và phòng hướng chia sẻ luôn khi trong cái thời gian mà xây nhà ví dụ chúng ta thay xây nhà trong vòng một tháng thì trong một vòng một tháng đó hạn chế không được để thời gian bị ngắt đoạn có nghĩa là không để cho cái thời gian như là chẳng may mà thợ nó không nó nó bận cái việc gì đó nó không làm nó không làm nó nghỉ khoảng 3 bốn ngày đó thì khi nó nghỉ trong bao ngày đó thì chúng ta chính chúng ta là phải người hóa giải hóa giải làm sao thì trong trong ba bốn ngày mà thợ nghỉ thì chúng ta phải có mặt ở tại cái miếng đất đó chúng ta sẽ làm những cái việc như là sắp xếp gạch xếp gạch hoặc là quét rác này nọ hay là cũng nói chung là cứ ở trong miếng đất đó chúng ta làm cái gì cũng được miễn sao là có người ở trong đó ngày nào cũng có người ở trong miếng đất đó làm một việc gì đó để làm gì để không bị gián đoạn của sự động của sự là sự ờ, nói chung là khi chúng ta đã khởi công động thổ xây nhà thì khi chúng ta bị gián đoạn vậy đó không có ai ở trong đó trông coi thì nó dễ bị ảnh hưởng những cái khí xấu nó dễ làm quấy nhiễu ở khu vực đó làm ảnh hưởng tại vì khi đó chúng ta chưa có chúng ta chưa có bàn thờ chưa bàn thờ của thổ địa thổ đất để mà để mà kêu để để mà để mà xua đuổi đó nó rất là nguy hiểm đó, thì chúng ta nên lưu ý là khi chúng ta xây nhà luôn luôn là ngày ngày đều có thợ làm thì, thì nó sẽ tốt cho chúng ta về cái ngôi nhà nó sẽ, sẽ, sẽ hoàn mỹ hơn nhé chẳng may mà bị gian đoạn thì chúng ta là người phải thực hiện những cái vâng, vấn đề như thế để cho tránh cái trường hợp xấu khi xấu nó ám nó ám trong khu nhà chúng ta nhé rồi tiếp theo thì phạm hướng chia sẻ luôn thì à, à, có 8 hướng thì bốn hướng tốt thì có ý nghĩa là gì và bốn hướng xấu ý nghĩa là gì thì phạm hướng chia sẻ luôn nhá. thì cái hướng đầu tiên là hướng tốt nhất của quý vị năm 1993 quý dậu nhá nam và nữ hướng tốt nhất đó là hướng sinh khí hướng sinh khí là sự hanh thông thông suốt là sinh sôi nảy nở nhé ấy là sự hòa hợp thăng tiến như là sự à, về trí tuệ hiếu lễ mưu sự dễ thành đó là hướng sinh khí tốt nhất hướng tốt thứ hai đó là hướng thiên đi hướng thiên thiên y ở đây là là cát khí gia tăng thực sự tài lộc nhá rồi là nó đem lại giải nhá nó giải sự khúc mắc ở trong cuộc sống về mọi mặt nhá đấy rồi là nó sẽ có sẽ là trong hướng này sẽ có người gọi là giúp đỡ ông ta hướng đây hướng hướng thiên y đó là sẽ có sự giúp đỡ của người này người kia của mọi người rồi khi chúng tự rồi khi quý vị mà xây nhà quay về hướng diên liên hướng duyên niên ở đây đó là vững vàng, thuận lợi, êm đềm, vui vẻ trong các mối quan hệ gia đình và xã hội. Kinh doanh thì thăng tiến, nhé, mưu sự dễ đạt. Nhé, đó là hướng phục vị, à, quên hướng à, duyên niên. Hướng cuối cùng của chúng ta đó hướng phục vị. Hướng phục vị ở đây thì nó có nghĩa nghĩa là phục hồi, phục hồi những thứ xấu thành thứ tốt nhé phục hồi hung thành cát nha đấy là về hướng phục vị rồi phong hướng chia sẻ luôn về cái bốn hướng xấu chẳng may mà quý vị mà xây nhà quay về hướng ngũ quỷ thì sẽ như thế này sẽ là bị quấy phá quấy rối nhá rồi là lận đận khó thành đấy rồi là à, tai vạ tranh cãi thị phi nhá rồi là về cái đường à, tình cảm cũng bị sức mẻ tranh cãi mâu thuẫn đó là về chẳng may quý vị mà quay về hướng ngũ quỷ rồi chẳng may mà quý vị mà xây nhà quay về hướng lục sát thì hướng lục sát ở đây đó là biểu hiện cho sự đứt đoạn chia ni thương tổn mất mát rồi là về những cái mà hao tài tốn của gặp nhiều trở ngại nhé đó là hướng lục sáng rồi tiếp theo đó là hướng nhé đó là hướng họa hại cái hướng họa hại ở đây ấy, đó là biểu hiện cho sự thiệt hại mất mát hao tổn nhé rồi là uh, tình duyên bị chia cắt nhé về tình cảm bị chia cắt tình duyên vợ chồng chia cắt hay là tình cảm làm nữ bị chia cắt rồi là sẽ bị bệnh tật gia tăng hôn nhân không thành khí lực tổn thất cái khí lực tổn thất ở đây đó là nó nói về cái sức khỏe bị giảm sút rất là nhiều quý vị nhé giảm sút rất là nhiều đó có nghĩa là âm thịnh dương suy mà khi cơ thể của chúng ta mà âm thịnh hơn dương đó là cơ thể chúng ta đang yếu dần lúc nào dương phải thịnh hơn âm thì nó mới cơ thể mới tốt nhá đó nếu mà chẳng may quý vị mà xây nhà không hợp hướng mà quay vào những cái hướng xấu như thế này là thì thôi rồi nó đủ mọi chuyện trên đời nó xảy ra với chúng ta không thể lường trước được đấy thì nói chung là qua cái video này sẽ đem lại cho cái tuổi 1993 nam và nữ nắm bắt được về cái phong thủy hướng nhà của chính bản mệnh của chúng ta đấy rồi là màu sắc phong thủy rồi là cái năm được xây nhà đấy thì cũng mong là video này sẽ giúp ích cho quý vị quý vị hữu duyên thì sẽ xem được cái video của Phạm Hướng ở đây là Hồng Hướng chia sẻ về phong thủy này nói chung là chuẩn xác 100% nhé nói chung là rất là chuẩn xác xem rất là kỹ cho quý vị tại vì cái phong thủy hướng nhà nó rất rất là là quan trọng với đối chúng ta chúng ta mà hợp hướng nhà hợp chúng ta thì cái gì cũng thuận lợi cái gì cũng tốt mà cũng như là quý vị nay vợ vậy đi nay vợ mà xem tuổi vợ người vợ hợp với tuổi của mình đã nói hợp thì cái gì nó cũng hợp cái gì cũng đẹp cả đó thì mong qua video này thì đem lại rất là nhiều nhiều hữu ích cho quý vị rồi xin chào tạm biệt quý vị nhé và hẹn quý vị ở cái video tiếp theo